một ngày làm việc của team marketing như thế nào rất nhiều bạn bảo là có nhiều thầy dạy marketing nhưng mà thầy chỉ chém thôi nhá, thầy không làm được và hôm nay team chúng tôi sẽ đi tiến hành quay phim chụp hình sản phẩm cho khách hàng mở cửa ra là chiếc xe xe đỗ ngay trước mặt đợi được xe xe của tôi nhá rồi tôi vẫn mở cửa cuốn này rồi chúng tôi ờ, lấy xe xe đi nào chúng ta cùng đi làm nào và đây là khu vực tôi làm việc văn phòng của tôi nhá số 7 được 29 khu Vạn Phúc Ờ, chiếc xe mình đã phổ bạt để rất lâu rồi hôm nay có một chàng tài xế đẹp trai đến đón wow anh anh chàng đi chiếc xe BMW màu đỏ wow, tuyệt vời anh chàng rất đẹp trai trong khu vực này thì đường rất thoáng các bạn nhé đường thông hè thoáng và chúng ta chuẩn bị đến khu vực mà nó không thoáng lắm các bạn ạ rồi ở trong đây là rất đẹp đường rất rộng mọi người đi rất thoải mái và chúng ta chuẩn bị đón cái quang cảnh chúng ta ra quốc lộ 13 trời ơi đường rất đông rất đông thời điểm kẹt xe lúc 5 giờ chiều và chúng tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để di chuyển đến quán. Vị trí làm việc của chúng tôi ngày hôm nay là ở số 117 đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình. Là cái địa điểm này có một cái quán, quán rất đặc biệt. Chút nữa chúng ta sẽ cùng khám phá với tôi nhé Đường vẫn rất đông các bạn nhé, vẫn kẹt xe, tắc xe. Tranh thủ thì tôi à, ngồi tôi ôm cái máy chụp hình và may quá chúng tôi đến à, đã thoát khỏi cảnh tắc đường rồi Chúng tôi đang đi di chuyển đến cầu Bình Lợi từ Thủ Đức mình lên Tân Bình thì trời cũng đã tối nhá nhem rồi đi mất một tiếng đồng hồ rồi và chúng tôi chuẩn bị đến cái vị trí chúng tôi làm việc xe vào dừng thì được ông chủ quán ông ra tận nơi ông đón tiếp và chúng tôi sẽ di chuyển vào trong quán đây là quán ăn Angano có nghĩa là ăn ngăn no quán rất đặc biệt mang phong cách Hà Nội ở số 117 Nguyễn Thái Bình và chúng tôi sẽ di chuyển và chúng tôi sẽ cất đồ đạc chúng tôi set up cái một cái phòng studio nhỏ để chúng tôi chụp hình ông chủ quán thì có chỉ cho chúng tôi cái vị trí để tôi set up cái phòng studio nhỏ rồi chúng tôi bắt đầu là chuẩn bị đồ đạc set up dụng cụ xong rồi đây là những cái phụ kiện mà chúng tôi sẽ làm việc trong buổi tối ngày hôm nay và dự kiến chúng tôi sẽ làm việc đến đêm mới xong quay sang thì thấy ông khách hàng ông ăn cái tô miến trộn thế này rất ngon cái điều mà tôi cảm nhận đầu tiên ở trong quán này đó là gì là vệ sinh sạch sẽ quán tuy nhỏ gọn nhưng mà à, rất là ngăn nắp rất là sạch sẽ và đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm và ngan rất tươi tự đơn tế quán thì rất đa dạng và rất nhiều món ăn, giá cả rất phải chăng. Quay sang thì anh khách hàng, anh đã ăn món này rất ngon. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc, chúng tôi sẽ tiến hành đi chụp hình sản phẩm cho quán. Đây là cái bàn mà chúng tôi chuẩn bị đồ ăn để đưa vào chụp. Wow, rất ngon, rất là thèm rồi thi thoảng thì anh Đức đầu bếp, anh ra anh động viên chúng tôi chuẩn bị được nhậu nha. Nghe được nhậu chúng tôi sẽ nỗ lực hơn. Và đây là những cái thành phẩm mà chúng tôi đã chụp xong Tranh thủ đầu bếp ra món thì chúng tôi nghĩ về một nơi rất xa Và anh chàng cộng sự của tôi cũng vậy Cũng đang ngồi suy tư Nhiệm vụ của tôi là tôi sắp các món ăn lên bàn chụp hình Bày binh bố trận làm sao để cho đó phù hợp với bối cảnh Tuy nhiên tay không được nhanh như chớp bỏ vào mồm Rảnh là tôi đi quay các phụ kiện ở trên quán đợi được bát nước tiết Quay sang phải thì gặp ngay chú chó ngoan và hiền Quay ra ngoài đường thì gặp ngay cảnh này màn đêm buông xuống cũng là lúc khách họ về hết và đây cũng là lúc chúng tôi được ngồi nhậu với nhau và tôi bắt đầu nhậu đây các bạn